Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Việt Nam hội nhập được phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Quý vị và các bạn thân mến, mô hình hóa thông tin công trình hay còn gọi là BIM là xu hướng công nghệ mới nhất trong ngành xây dựng. Công nghệ này hiện rất phổ biến tại các nước phát triển, được ngành xây dựng của nhiều quốc gia và các nhà khoa học hàng đầu đánh giá là đã và sẽ là công nghệ chủ đạo của ngành xây dựng trong tương lai. Tuy nhiên, đối với các nhà thầu xây dựng Việt Nam thì công nghệ này vẫn còn là một khái niệm khá mới lạ. Chương trình Việt Nam hội nhập ngày hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về giải pháp công nghệ này. BIM là một phương pháp để tối ưu hóa thiết kế, quá trình thi công và vận hành của công trình xây dựng. Về cơ bản, BIM được hình thành bởi một mô hình 3D trên máy tính và có thể được nâng cấp bằng cách thêm thông tin như thời gian, chi phí sử dụng. Và kết quả là dự án sẽ tạo ra một tập hợp các mô hình BIM với thông tin phong phú có thể được sử dụng trong suốt vòng đời dự án. Bằng cách này, các đối tác tham gia dự án có thể xem xét trước và đánh giá hiệu quả của nó trước khi thực hiện. Phát triển mạnh từ những năm 1990 của thế kỷ trước, BIM đã được một số quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Singapore, các nước Bắc Âu như Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch tích cực tiếp cận và ứng dụng vào các dự án thực tế. Nó giúp loại trừ gần như gần như triệt để các cái xung đột về thiết kế mà trong quá trình xây dựng nó sẽ dẫn đến chậm tiến độ thi công rồi dẫn đến các cái chi phí đập đi làm lại vân vân thì đấy là là những cái điểm ưu điểm đầu tiên cái ưu điểm thứ hai của nó là các cái đối tác các cái chủ thể mà liên quan đến một cái công trình xây dựng như là chủ đầu tư ờ, nhà thầu tư vấn thiết kế rồi tư vấn giám sát rồi thì các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cái tổ chức mà tài chính ngân hàng đầu tư cho cái công trình đấy thì được kết nối với nhau và chia sẻ thông tin một cách nó nó chính xác và kịp thời là một nước đang phát triển, nhu cầu và số lượng dự án đang xây dựng lớn, nên Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc ứng dụng ngay vào thực tế. Tín hiệu vui cho các doanh nghiệp là luật xây dựng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đã đề cập đến việc ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM vào quản lý xây dựng. Có rất nhiều các nhà thầu cũng như chủ đầu tư đã thực ra đã âm đã âm thầm tìm hiểu và và ứng dụng BIM ở trong các doanh nghiệp xây dựng Cụ thể như một số doanh nghiệp à, xây dựng như là Cotech Công, như là Hòa Bình, như là Descom hoặc là chủ đầu tư như tập đoàn Vingroup và các doanh nghiệp cũng xác định đây là cái chiến lược khoa công nghệ của mình và cũng đang tiếp tục nghiên cứu để triển khai để ứng dụng đầy đủ tất cả các cái tiềm năng của cái công nghệ BIM. Mới đây, tại hội thảo Giải pháp công nghệ mới cho nhà thầu xây dựng do HSD Việt Nam tổ chức, các chuyên gia đã một lần nữa khẳng định những lợi thế mà BIM mang lại cho ngành xây dựng, song cũng chỉ ra những thách thức mà các doanh nghiệp đang gặp phải khi tiếp cận với giải pháp công nghệ này. Việc áp dụng BIM ở Việt Nam hiện tại bây giờ cũng đang gặp rất nhiều rào cản liên quan đến ờ, vấn đề về pháp lý, các hành lang pháp lý ờ, liên bộ ờ, không không chỉ đơn thuần trong bộ xây dựng, tất cả các đơn vị thiết kế cũng như thiết kế có cái um, à, mối quan hệ với yếu tố nước ngoài và cũng như các nhà thầu lớn ở Việt Nam họ cũng đang dần uh, áp dụng đưa BIM vào thực tiễn. Uh, tuy nhiên hiện tại bây giờ vẫn chưa xử lý được hoàn toàn tất cả các cái công đoạn và đi theo đúng cái nguyên lý của BIM. Tuy nhiên, với các lợi ích của việc sử dụng BIM, BIM vẫn được coi như một điều kiện tiên quyết để gia tăng tính cạnh tranh cho các ngành công nghiệp xây dựng, cũng như gia tăng hiệu quả cho các hoạt động quản lý nhà nước trong xây dựng, đặc biệt là đầu tư công. Với những tiến bộ vượt bậc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây dựng, BIM đã dần trở thành một xu hướng tất yếu và được áp dụng ở nhiều quốc gia. Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam có thể theo kịp trình độ BIM thế giới bằng cách liên tục đón đầu áp dụng các công nghệ tiên tiến bởi trình độ, khả năng nhạy bén, tiếp cận và thích ứng của các kỹ sư không thua kém nước ngoài. Chương trình sẽ được tiếp tục với nội dung này. Gần 2 năm qua, công ty Polysuit Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tiệu trong kỹ thuật dân dụng và kết cấu thép bằng việc ứng dụng quy trình mô hình hóa thông tin công trình. Trong suốt thời gian đó, đội ngũ kỹ sư Polysuit Việt Nam đã được đào tạo kết nối các mô hình 3D của các tòa nhà và cấu trúc với các hạng mục công trình và các tài liệu liên quan để hoàn thành luồng thông tin kỹ thuật dân dụng, chế tạo xây dựng và lắp đặt kết cấu thép các đơn vị ở mà đã hợp tác với Pojut thì người ta làm theo cái phương pháp là thiết kế bằng 2D Đấy thì ờ, kết quả cho thấy rằng là, là là với cái thiết kế đó thì rất là khó đáp ứng được cái yêu cầu về về chất lượng ở ngoài công trường. Bởi vì thực tế ờ, cho thấy là ờ, cái phần cô rút chuyên làm là là là làm về nhà máy xi măng thì là có rất nhiều thiết bị phức tạp Đấy là được đặt trên những cái kết cấu tương đối là phức tạp. Thế cho nên là khi dựng lắp với nhau thì có khá nhiều những cái vấn đề về thiết kế và xử lý thì xuất phát từ cái nhu cầu đó thì uh, ban giám đốc của Prosud Việt Nam đã quyết định là tìm cái hướng đi riêng và phát triển về BIM. Từ năm 2010, doanh nghiệp bắt đầu hoàn thiện giải pháp BIM cho việc ước tính số lượng của một vài dự án. Đến nay, BIM đã được ứng dụng khá toàn diện tại doanh nghiệp. Hiện tại chúng tôi đã làm thành công một số ờ, dự án thiết kế ở một số nước khác nhau. Chúng tôi đã đưa toàn bộ những cái phần ờ, chi tiết ờ, dù nhỏ nhất của công trình vào trong cái mô hình thiết kế của mình, bao gồm có thiết bị công nghệ bao gồm có phần ờ, kết cấu bê tông xây dựng kết cấu thép rồi kể cả những cái chi tiết nhỏ nhất như là bu lông hay là ờ, tấm lợp hay là phần cốt thép và khi ra ngoài ờ, ứng dụng những cái công nghệ đó thì vào vấn đề thi công ở công trường thì tất cả các bên từ chủ đầu tư cho đến nhà thầu tư vấn giám sát thiết kế là tất tất cả đều hài lòng với cái kết quả mà chúng tôi mang lại Hiện nay có rất nhiều giải pháp BIM cho các nhà thầu xây dựng trong đó, Techlabim đang được nhiều nhà thầu xây dựng quan tâm bởi đây là phần mềm mô hình hóa thông tin công trình, cho phép tạo ra và quản lý các mô hình 3D với chi tiết chính xác và tính khả thi cao, bất kể cấu trúc phức tạp hay loại vật liệu nào. Tekla sẽ giúp cho nhà thầu uh, giảm cái chi phí trong quá trình thi công dự án cũng như là giúp cho việc đảm bảo tiến độ dự án hơn thông qua đó là sẽ đưa ra cái việc chất lượng dự án sẽ được tăng lên ờ, điều này bắt nguồn từ cái việc là nó sẽ giúp khối nhà thầu mà tăng khả năng thắng thầu trong dự án khi đó công việc của họ sẽ được nhiều hơn Tekla được ứng dụng các dự án rất là đa dạng trong đó có các dự án nhà cao tầng như là dự án tháp về banh, còn một số dự án khác như là các dự án ờ, về công nghiệp như các dự án về nhiệt điện như nhiệt điện nhiệt điện Thái Bình hay là các dự án lọc con dầu Nghi Sơn hỗ trợ cho Tesla, Vico Office 5D BIM được thiết kế trên nền tảng BIM trung tính tích hợp chặt chẽ, tổng hợp lại và gia tố thêm bằng thông tin chi phí và tiến độ. Khi mà bạn có một cái cái cái mô hình chi tiết của công trình, từng cái thanh cốt thép, từng cái bu lông bản mã à, của một công trình thì à, dễ dàng đưa vào phần mềm Vico để, để tự động bóc tách khối lượng. Nó sẽ nhanh hơn 40% so với bóc tách bằng bằng, bằng, bằng phương pháp phương pháp thủ công bình thường và và cái tương đương cái tiến độ và chi phí nó sẽ à, nó nâng cao tính khả thi của cái việc lập tiến độ và cái chi phí cho dự án hơn. Với rất nhiều giải pháp, BIM là một công nghệ mới thực sự hiệu quả trong xây dựng, tuy nhiên cũng đòi hỏi nhiều yếu tố mới phát huy được hết tính năng ưu việt của BIM và thúc đẩy việc ứng dụng BIM một cách đầy đủ và hiệu quả nhất. Khi đưa công nghệ thông tin vào ngành xây dựng thì cái việc đầu tiên chính là cái việc chuẩn hóa tức là để cho các cái chủ thể liên quan đến công trình xây dựng có thể trao đổi thông tin với nhau một cách chính xác kịp thời thì nó phải thống nhất được cái ngôn ngữ à, để trao đổi thì cái đấy là cái vấn đề xây dựng tiêu chuẩn về BIM và có cái công tác tuyên truyền cũng như là hỗ trợ đào tạo cho ờ, các cái chủ thể, các cái công ty tư vấn xây dựng, các cái nhà thầu xây dựng. Theo kinh nghiệm của tất cả các nước trên thế giới thì ban đầu bao giờ họ cũng đi xử lý vấn đề uh, lập tất cả các cái hội đồng uh, liên quan đến BIM, từ đó xây dựng tất cả các cái chiến lược, đưa ra các cái mục tiêu cụ thể cho ngành xây dựng và thông qua đó thì xây dựng tất cả các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn, uh, hướng dẫn có liên quan cũng như xây dựng các cái bộ khung liên quan đến công tác đào tạo nhân sự, chuẩn hóa nhân sự theo các chuyên gia, nếu có cơ chế rõ ràng và nhanh chóng hoàn chỉnh khung pháp lý, các quy định, tiêu chuẩn, định mức chi phí, thậm chí có thể dịch và tham khảo ngay từ các tiêu chuẩn BIM đã có sẵn của các nước đã ứng dụng thành công như Phần Lan, Singapore, Anh, thì việc ứng dụng công nghệ BIM trong các công tác từ lập dự án, thiết kế, giám sát, thi công, vận hành, bảo trì và quản lý nhà nước suốt dòng đời dự án là khả thi và sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn như vậy, chiến lược và lộ trình rõ ràng cùng với các biện pháp hỗ trợ phù hợp đưa ra từ các cơ quan quản lý xây dựng sẽ là những yếu tố chủ đạo đảm bảo sự thành công cho việc áp dụng BIM ở Việt Nam. Đến đây, thời lượng của chương trình Việt Nam Hội nhập cũng đã hết. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.